Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú. Hiện tại giờ đang buổi tối ngày thứ ba, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019. Thì à, đã có kết quả số số tiếp miền Bắc, đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì là về 90 các bạn nhé. Về 90, đầu 9. Hôm trước là đầu 4 thì hôm nay về đầu 9. Và tổng 9. Ngày mai là không biết là có liên quan gì không. Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay lên rất là cao đó là đầu 9 thì ngày mai theo mình nghĩ là là có liên quan các bạn nhé một là tổng 9 lại về tổng 4 hoặc lại là tổng 9 tiếp các bạn nhé để các bạn tham khảo cho ngày mai thì hôm qua mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn thì bắt được cái chạm 49 cứng đây có dàn 24 số thì kết hai con à, kết à, bốn uh, con đó là 46 và 64 và 9779 cứng cái chạm 49 cho các bạn nhưng mà hôm nay nó về 90 thì mình bắt cái bộ 14 thì là tổng 05 ra rộng được thì rộng dài được thì chúng ta mới ăn được rất là tiếc còn lô tô thì chốt cho các bạn song thủ là 5665 của chúng ta thì lại không ra trên kênh youtube thì chúng ta thì hôm nay bị thất bại các bạn hôm nay chốt ở trên zalo nhóm cho các bạn thì song thủ 3663 thì chúng ta được còn 63 từ giải 5.5 đó là con 63 trên à, Zalo trên nhóm còn đâu là trên YouTube thì chúng ta hôm nay đã bị thất bại các bạn nhé không phải mình nói là ăn ở trên à, Zalo mà trên à, YouTube không ăn thứ nhất là các bạn phải hiểu là ở trên YouTube mình chốt cho các bạn là những con số là rất là tâm huyết tâm đắc đã cho tất cả các bạn tất cả anh em tham khảo ở trên YouTube còn những con số ở chốt ở trên Zalo cho các bạn đó là những con số rất nhiều thời gian để tính toán và suy luận ra thì mới chốt cho tất cả anh em ở trên Zalo trên nhóm hôm nay chốt cho các ờ, anh em ở trên ờ, nhóm cho các bạn chốt đặc biệt thì chúng ta đã không ăn được đặc biệt của chúng ta thì hôm nay mình không có cái chạm 05 không thể bắt được mình chỉ bắt được cái tổng 05 thì nó ra mất chạm mình kiểm tra một chút rồi một lô tô một chút các bạn nhé 90 chúng ta thì ở lại thì hôm nay và đặc biệt luôn 94 ở lại 78 thì hôm qua đầu 7 rất nhiều thì lô tô ở lại hôm nay chúng ta rất nhiều các bạn 78 ở lại 59 ở lại và 43 lô rơi 48 21 chúng ta ở lại và 00 số số chúng ta là cuối năm thì đặc biệt là đi cũng khó chịu các bạn ạ khó chịu thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho các bạn tham khảo luôn cho ngày mai đó là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 bạch thủ ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 27 các bạn nhé lót 72 và xong thủ lô ngày mai đó là 38 R83 thì chủ máu các bạn cặp nào thì các bạn có thể tham khảo bạch thủ thì các bạn tham khảo bạch thủ mà song thủ các bạn tham khảo song thủ còn đặc biệt ngày mai thì mình chốt cho các bạn tham khảo đó là 16 số cái dàn gộp có hai bộ thôi để các bạn tham khảo còn đâu là trên Zalo thì mình sẽ tính toán lô tô và đặc biệt thật kỹ cho các bạn 14 41 19 91 46 và 64 và 69 96 13 31 18 81 68 86 36 63 cho ngày mai hai cái bộ đặc biệt đó là bộ 14 và bộ 13 cho ngày mai chạm ngày mai các bạn tham khảo cái chạm các bạn nhé chạm ngày mai các bạn không tham khảo cái 16 số giả đặc biệt của mình rất là đẹp đây nhưng ngày mai thì các bạn tham khảo nếu mà cái chạm ngày mai là 4 chạm các bạn nhé chạm cứng là chạm 16 lót là 38 các bạn nhé ngày mai các bạn chơi đặc biệt thì các bạn phải có một trong bốn chạm này tối thiểu nhất là một trong bốn chạm này để cho các bạn tham khảo dàn 16 số các bạn nhé chạm ngày mai là chạm 16 và lót 38 và đặc biệt ngày mai thì mình có kết trong cái bộ 14 và bộ 13 thì mình có kết có hai con đặc biệt kết hai con đặc biệt ngày mai đó là con 64 ờ, này 64 các bạn nhé 64 và con uh, 13 các bạn nhé chốt số cho ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 bạch thủ là 217 và lót đó là 72 đó là về lô tô song thủ là 3883 các bạn nhé rất đặc biệt 16 số lên tất cả cho các bạn đây để các bạn tham khảo rồi trùng máu các bạn các bạn có thể tham khảo ở trên YouTube thì mình không không ờ, ép buộc các bạn phải theo còn trên Zalo nhóm thì mình không nói để có trách nhiệm để cho các bạn chúng ta đảm bảo sao chúng ta có thu nhập ở trên nhóm từ sổ số tiếp miền Bắc các bạn thì số Zalo nhóm đây 0868302096 cho tất cả các bạn nhắn tin mỗi chiều hàng ngày và mình lên dàn lô dàn đặc biệt và lọc lô tô cho các bạn để các bạn tham khảo mỗi chiều và ngày mai đó là ngày 6 tháng 11 năm 2019 thì là ngày thứ tư trong tuần làm việc thì vẫn luôn mãi kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có một ngày làm việc luôn an toàn và hiệu quả và xin kính chào tất cả các bạn của tối ngày mai nhé